Alpha Lipid là sản phẩm sữa nhập khẩu 100% từ đất nước New Zealand về Việt Nam. Sản phẩm chỉ có tác dụng tốt khi chúng ta dùng trong sự hiểu biết. Sau đây là hướng dẫn cách pha và sử dụng sản phẩm Alpha Lipid chính xác và hiệu quả nhất. Bước 1. Lắc đều lon sữa trước khi khi nắp lon để sử dụng. Tại sao chúng ta phải làm điều này ư? Bởi vì sản phẩm Alpha Lipid được nhập khẩu từ New Zealand về Việt Nam, cũng như vận chuyển từ các nơi đến tay người tiêu dùng. Để bảo vệ nguyên vẹn giá trị các phân tử sữa non, New Imit đã dùng công nghệ đóng hộp khép kín và hút chân không, nên trong quá trình vận chuyển, các kháng thể tự nhiên, các lợi khuẩn tiêu hóa sẽ ở trong trạng thái ngủ đông, còn các khoáng chất, vitamin sẽ lắng lại. Cho nên trước khi sử dụng lần đầu tiên chúng ta phải lắc đều lon sản phẩm. Mục đích của việc này là để làm các thành phần trong lon sản phẩm được tơi xốp hơn và đánh thức hoạt động của kháng thể tự nhiên và các lợi khuẩn trước khi sử dụng, nhằm giúp cho quá trình hấp thu sữa hiệu quả hơn. Lắc khoảng 1 đến 2 phút thì để yên trong vòng 30 giây rồi mới mở nắp ra. Bước 2. Cách pha sữa alpha lipid. Chuẩn bị. Nước lọc hoặc nước ấm dưới 30 độ C. Vì sao chúng ta nên pha nước ấm hoặc nước dưới 30 độ C ư? Bởi vì sữa alpha lipid có thành phần kháng thể tự nhiên và lợi khuẩn sống. Nó sẽ bị mất hoạt tính hoặc chết khi chúng ta pha nước nóng trên 30 độ C. Ngoài ra nếu nước quá nóng sẽ làm các vitamin và khoáng chất có trong sản phẩm sẽ bị biến đổi, làm mất đi giá trị dinh dưỡng. Vì vậy, nhiệt độ thích hợp để pha sữa alpha lipid là dưới 30 độ C. Chuẩn bị cốc pha sữa chuyên dụng của công ty. Vì sao chúng ta phải dùng cốc pha chuyên dụng ư? vì trên cốc có khắc các vạch định lượng thể tích rõ ràng, tùy theo đối tượng, độ tuổi mà chúng ta pha theo tỷ lệ khác nhau, nhằm giúp pha theo đúng, đủ, chính xác nhất, tùy thuộc vào đối tượng sử dụng. Cách pha Bước 1. Cho nước đã chuẩn bị, nước ấm dưới 30 độ C vào cốc trước, sau đó cho sữa alpha lipid vào sau. Vì sao chúng ta phải cho nước vào trước mà không làm ngược lại ư? tại vì nếu cho sữa vào trước thì khả năng sữa bị phón cục, lắng đáy rất cao, làm giảm đi khả năng hòa tan của sữa, nên hiệu quả hấp thu sẽ giảm đi. Tỷ lệ pha như sau. Trẻ em 3 đến 5 tuổi. Pha 50 ml nước với 1 phần 2 muỗng sữa alpha lipid. Ngày uống 2 đến 3 lần. Trẻ em 5 tuổi trở lên pha 100ml nước với một muỗng sữa alpha lipid. Ngày uống 2 đến 3 lần. Người bệnh, bệnh tim, bệnh gút, bệnh đau khớp, bệnh cao huyết áp, viêm xoang, suy thận, tiểu đường. Tuần đầu tiên, pha 50ml nước với 1 phần 2 muỗng sữa alpha lipid. Ngày uống 2 đến 3 lần. Các tuần sau trở đi, pha 100ml nước với 1 muỗng sữa alpha lipid. Ngày uống 2 lần. Người trưởng thành pha 150ml nước với 1,5 muỗng sữa alpha lipid. Ngày uống một lần. Bước 3. Sau khi cho đầy đủ vào thì vặn nắp lại cho thật chặt và lắc đều. Lắc mạnh từ 1 đến 2 phút, cho đến khi sữa đặc xến lại, có độ dẻo cao. Bước 4. Sử dụng. Uống liền sau khi pha. Uống khi bụng đói, tối thiểu trước bữa ăn 30 phút. Uống thêm khoảng 2 lít nước mỗi ngày để đào thải tốt bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, gần bếp và trong cốp xe. Quý vị và các bạn đã xem xong hướng dẫn pha và sử dụng sữa non alpha-litit chính xác và hiệu quả nhất trên kênh Sức khỏe và cuộc sống. Nếu thấy hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ và nhận những video hay tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.